Đây, bạn có biết hương vị cam mới cực mạnh của Mirinda? Chỉ một hớp, bạn lấy ngay hương vị cam mới cực mạnh Mirinda cam mới.